phát nguyện là khi nào có điều kiện làm được thì chúng ta làm tại đức phật không biểu chúng ta ráng mà làm ráng làm thì cái này không có kết quả mà đôi khi rất nguy hiểm cho nên ở trong kinh pháp hoa thì bây giờ trong phẩm an lạc hạnh đức phật có nói thêm cái gọi là thệ nguyện an lạc à, tại sao vậy vì ở trong cái phẩm 13 của kinh pháp hoa đó thì tất cả các vị bồ tát đó, mà mới phát tâm đó, rồi quyền thừa đó mới phát tâm mới được thọ ký thôi thì các ngài mới phát nguyện đó, là con quyết tâm truyền bá kinh pháp hoa mà không tiếc thân mạng phải không không tiếc thân mạng cái này có chừng liều mạng cái liều mạng thì rất nguy hiểm thì bây giờ đó ngài văn thù bồ tát đó, mới đại diện cho chúng mà ngài thưa bây giờ bồ tát phát tâm như vậy đó à, xin đức phật chỉ cho à, xem như vậy được không à, tức là bây giờ ra làm đạo không tiếc thân mạng được không đức phật nói là cái thân mạng rất quý nếu mà mất thân mạng rồi á thì mình thành ma mình đâu làm được gì phải không đó, nên các phật tử nên nhớ chỗ đó, đó nên tiếc cái thân mạng này và cái thân mạng này tuy là ngắn ngủi nhưng mà một ngày trôi qua nữa thì chúng ta nghĩ ta làm được cái gì đó Tại nên ta cố gắng ta làm để ta tích lũy công đức Ta cố gắng ta học để chúng ta phát triển được cái trí tuệ chúng ta Tại vì không có cái này thì chúng ta không làm được Không có cái thân này thì quý vị cũng không nghe Pháp được Mà cũng không có làm những cái chuyện mà của các vị Bồ Tát Quyền Thừa làm Cho nên tất cả những cái điều này nữa thì đức phật nói cái nào làm được á, thì nên làm còn những cái nào mà không làm được á, thì nên nguyện để đó khi nào có điều kiện làm nữa thì chúng ta làm thì bây giờ nếu không có điều kiện làm không nên làm thì bây giờ ta làm gì đây Đấy. đức phật dạy chúng ta nên nương vào các vị bồ tát lớn mà làm các vị bồ tát lớn tại sao vậy là vì họ có đủ điều kiện làm rồi tức là họ có đủ quy đức rồi họ làm cho nên ta chỉ nương theo họ ta làm thì được có đủ quy đức rồi cái người này đó họ được trời người cung kính cúng dường rồi phải không tức là phước báo họ đầy đủ cho nên họ được cái sự cung kính cúng dường trí tuệ họ đầy đủ cho nên họ biết được chỗ nào nên tới và chỗ nào không nên tới người nào nên giúp và người nào không nên giúp thì bây giờ cái người này mình họ biết hết rồi cho nên bây giờ mình nương và họ mình làm thì cái trường hợp này đó mình tăng trưởng được cái phước mà mình cũng được bình yên nên cái chỗ này hôm trước thầy có thí dụ thầy nói các phật tử biết ấy, là bây giờ đó mình chưa có khả năng mình mở công ty phải không tức là vốn mình còn ít lắm à, vốn mình còn ít lắm. mà hiểu biết mình cũng còn nông cạn cho nên mình chỉ có một số vốn ít ỏi về tiền bạc cũng như là sức lực này thì mình đem cái sức lực này mình đem cái tiền của này đó mình đầu tư vô cho một cái công ty mà gọi đây là ăn nên làm ra này phải không? mình hợp tác đi chứ đừng đầu tư vô cái công ty ma thì chết rồi à, tức là vốn lời mất hết rồi. đây là cái điểm quan trọng nhất nhưng mà ma thì nó dụ chúng ta lắm. ma nó dụ chúng ta à, nó nói thì chúng ta nghe nó có thể là được lời nhiều lắm phải không nhưng mà các phật tử mình nên thực tế một chút cái nói của nó đó là nó lừa dối mà ma thì sẵn sàng lừa dối còn các vị bồ tát thì họ có cái là thật chứ chân thật ừ. cho nên ta mới nhìn kỹ rồi ta thấy này. những người này hợp tác được chúng ta mới hợp tác còn những người này không hợp tác được thì thôi chúng ta không hợp tác nữa. ta không tự làm được nhưng mà ta phải tìm người ta hợp tác tìm chỗ để ta đầu tư chứ còn nếu hãy sai lầm chỗ này chúng ta mất trắng nên có nhiều người nói sao mà Ờ, con tu cả đời mà không được gì hết phải không thầy mới nói này bà đem đầu tư vô các công ty phá sản không làm sao bà bà có lời được đây, đây là quan trọng nhất đó. tức là mình đem tiền của bao nhiêu vốn liếng đem đầu tư vô các công ty phá sản thì nó không chết rồi mình sao mình còn à, cho nên mình bố thí cho một người mà mình thấy cái người đó lần lần họ ăn nên làm ra tức là chấp gối cho nó đứng dậy được thì như vậy đó mình có thêm được người bạn tốt nó ăn nên làm ra được nó nhớ ơn của mình nó trở thành người bạn tốt của mình mình cúng dường cho một cái vị tu hành đó nhưng mà sau này đó mình thấy họ họ đắc quả họ làm hiền làm thánh làm phật á, thì cái này mình còn nhờ được còn bây giờ đó Ờ, có một số phật tử ờ, thấy ông đạo đó ông thầy đó mặt mày cũng dễ thương nhé nói cũng dễ nghe đó cho nên đó là có tiền đem đầu tư ông nhé nhưng Đức Phật nói cái ông này đó, nếu mà để cho ông cực khổ một chút ông tu được mà bây giờ để quý vị đem tiền của cho ông đầu tư vô trọng ông có nhiều tiền quá rồi bây giờ đó ông mới mua máy móc này cái kia đủ thứ hết rồi rồi bây giờ tối ngày nữa ông cứ lên mạng ông coi thôi à, rồi ông coi thêm những cái lôi thôi nữa nữa, đương nhiên bị cám dỗ rồi tức là bỏ tu rồi phải không ừ, thì bây giờ mình hại ông chứ ừ. mình hại ông này nè à, nếu ông này không có máy móc á, thì ông này không có không có coi tầm bậy thì ông này tu được nên đó, thầy nói là cái chùa mình đây nó thầy cấm thầy không cho mấy ông thầy sử dụng cái gọi là mạng nói mạng nếu coi kìa thầy cấm thầy không cho nữa. Đấy. thì bây giờ đó mấy ông tiểu mấy ông thầy nó thôi hòa thượng khó quá thôi con không tu nữa đi kiếm những cái chùa nào mà dễ nên tu chứ có đủ tất cả những cái điều kiện để hưởng thụ thì tu Đấy, thì cái trường hợp này hỏng Đó. thì bây giờ một số các phật tử là thấy thấy các cái chùa khác mấy ông đạo kia à, xài máy móc này kia tiện nghi quá nữa. thì cái trường hợp này đã thôi mình thương ông này mình thấy ông tội nghiệp thôi cho ổng thì cái trường hợp này là hỏng như ổng đi học ổng có tiền đóng học phí mình mình cho ổng cái này tốt mình tạo điều kiện để cho ông học được tốt ông tu được tốt còn kia mình phá mình hại không thì như vậy nó cả đời mình mình quay lại mình nhìn mình thấy toàn là mình hại đời không mấy ông tiểu mấy ông đạo mấy ông thầy mà mình cúng dường mình cung kính nó hoàn tục mất hết rồi sao quý vị có lời thành họ phải làm hiền làm thánh được thì mình còn nhờ được Ờ, còn ở ngoài đời thì những người kia mấy anh học trò khó này kia mà quý vị cưu mang giúp đỡ cho nó đó. nó học nên người được trước nhất là nó kiếm được cái bát cơm nó ăn nó không cảm ơn mình ờ, rồi nó có thể nhiều thêm chút nó nhớ tới cái ơn mình nó lại lại cưu mang giúp đỡ những người khác nữa thì như vậy đó là mình mới mở rộng cái cái mạng lưới mà đạo Phật để cứu nhân độ thế này nữa thì cái này đó mình mới có lời chứ cho nên cái đúng với cái sai của chúng ta cái này nó rõ lắm cho nên nương vào các vị bồ tát lớn mà mình làm mà muốn nương vào các vị bồ tát đó thì quý vị thấy sao khó hay dễ khó chứ khó mình đi theo ác ma thì dễ lắm tại ác ma nó cám dỗ mình phải không nó cấm vào mình để là mình đầu tư vô cho nó còn mình nương vào các vị bồ tát lớn mình tu nữa cái này mình tu mà hỏi tu làm sao nói bây giờ nữa tu nhẫn nhục đi bây giờ vô mình tu tu cái hạnh bồ tát mà tu hành nhẫn nhục tức là chịu đựng và chấp nhận nè trên bước đường tu của mình đó mình làm cực khổ phải không mình làm cực khổ mà họ cũng không biết ơn mình nữa mà họ còn chửi mắng mình rầy la mình đánh đập mình phải không chịu không đây là cái điểm quan trọng nhất ta đã đem hai cái mình phân ra mình biết cái chỗ này nó thì cực khổ còn cái chỗ kia đó thì sung sướng quý vị chọn cái nào nên đa số người ta chọn cái sung sướng đâu chọn cái khổ thầy hồi nhỏ đi tu thì ở các cái chùa khác ấy, có thể nói là giàu có ta đã đi tụng kinh rồi phật tử còn còn cúng dường tiền bạc nữa ở chùa ăn uống đầy đủ nữa nhưng mà thầy nhớ lời đức phật dạy nữa cho mình ăn uống đầy đủ á, mà không dạy mình học được cái gì mới và tu được cái pháp môn nào đó thì cái trường hợp này cũng nên bỏ đi Đức Phật dạy. Cho nên ở trong lúc đó thầy đi vào Phật học đường Nam Việt để học ở đây quá cực khổ chứ. Ở đây nó quá cực khổ nên ăn uống thì cực khổ lắm. Phải nói thật như vậy nữa sống thì vất vả lắm cho nên đi vào đó đầu tiên thầy làm cái việc duy nhất là gì tức là dọn quét nhà vệ sinh thôi tại vì cực khổ cái này nhưng mà mình được nghe pháp phải không mình được nghe pháp tức là trong lòng mình muốn nghe pháp cho mình tới cái chỗ này để mình nghe để mình học cho nên nhờ như vậy mà nên được tại làm cái chuyện cực khổ này để mình mới được ở chỗ này còn sung sướng ở những chỗ khác thì đương nhiên mình đâu được học hành gì đâu Phật đường Nam Việt tức là chùa Ấn Quang bây giờ đó Ngày xưa thầy ở đó thì cực lắm Chứ không phải giống như bây giờ đâu Đó là Phật học đường Nam Việt Và Thường Thiện Hòa có một cái nhà lá nhỏ nhỏ về thôi Phật học đường nhưng mà vì cực khổ đó mà nên cho nên có khó có khổ thì mới mới nên được nên thầy nhớ có một vị thiền sư nổi tiếng ở bên Nhật Cho nên suốt đời Ngài chỉ nói được có một câu thôi Thành ra nếu mà không có qua những cái cơn tuyết lạnh buốt xương á, thì chúng ta đâu có thể thấy được hoa đào nở phải không? Ừ. đâu có thấy được tùng bách xanh tươi đó. thành ra khi mà thầy ở bên nhật thầy mới thấy được này tức là khi tuyết nó phủ trắng tức là mùa này nè tuyết nó phủ trắng đó, thì tất cả các cây cối khác đó, đều không có lá nữa nhưng mà riêng về cái tùng cái bách đó, thì tuyết phủ trắng bên ngoài hết nhưng mà mình lại mình lắc năm cái cho tuyết rớt xuống nó vẫn xanh đây là trên cái bước đường tu của anh qua mai qua đào nở là cũng nở trong tuyết lạnh con người gan lì con người chịu đựng ờ, quyết chí tu hành chấp nhận cái khó và cái khổ thì bây giờ mới nên thân được còn có người lười biếng thì hưởng thụ thì chỉ có cái đi xuống thôi chứ không có bao giờ đi lên được cho nên mình đi theo các vị bồ tát mình học cực khổ lắm đức phật nó xưa kia nó ngài làm vua ngài làm vua ngài được mọi người kính trọng sống đầy đủ hết nhưng mà ngài nghĩ rằng mình không được học gì hết ai cũng kính trọng mình hết ai nghe mình không chứ có ai dám dạy mình cái gì ai dám nói gì cho ông vua nghe cho nên ngài mới nói là nếu mà ai á à, mà có thể dạy ngài một cái câu thôi thì ngài có thể nguyện là suốt đời hầu hạ người đó đức phật thích ca mình đó ngài nói ở trong kinh pháp hoa ngài nói vậy đó. bây giờ nó có một cái ông gọi ông tiên nhân ông tới đây ờ, trường thọ tiên ông tới nên chỗ này quý vị nên để ý cái này Đương nhiên cái người khác nói thì ông vua này cũng không nghe đâu Tại ông Trường Thọ Tiên này, ông vua này, ông ông Tiên này đó ừ, Ông sống là trên 100 tuổi rồi Ông khỏe mạnh đấy Mà sống dai tới trên trăm tuổi rồi Cho nên cái người nữa Mà ít nhất họ có cái thọ mạng dài như vậy đó, đó thì mình cũng học được họ một cái điều gì đó tức là để thọ mạng này. mình theo mình học cái này chứ làm sao để sống lâu đây Đấy. ông này sống lâu hơn các ông khác bây giờ mình theo mình học với ổng cái gì để được sống lâu này phải thấy cái này được để khám phá ra được một cái điều mới cho nên ông vua này ông bằng lòng đi theo bằng lòng đi theo hầu hạ cái ông tiên nhân này, này mà ông tiên nhân này đó thì ông hành hạ cái cái ông vua này tới mức đó. tại ông vua này muốn học muốn tu cho nên ông này ông hành hạ cái ông này để coi cái sức chịu đựng ông này tới đâu cái sức tu ông này tới đâu Đấy. nên trên bước đường tu chúng ta vậy tại ta gần những cái người này đó để ta học được mà thiệt ra những người này họ không cần mình biết không còn những người nữa mà họ cần mình á thì chi mình là bồ tát để ban phước cho họ phải không mình ban phước cho họ cho nên ờ, họ cần mình nó khác còn bây giờ mình cần họ để mình học được cái gì đó thì mình phải chấp nhận phải chịu đựng để vượt qua này khó thì bây giờ mình mới học mới học được một cái điều gì đó cái này là kinh nghiệm của đức phật mà ngài dạy lại cho mình biết cho nên nhờ hiểu được những cái điều mà đức phật dạy đó, mà gặp những cái khó thầy cố gắng vượt qua cố gắng chịu đựng và từ cái chỗ đó mình học nên đây là trên bước đường tu mà thầy đã trải nghiệm rồi thầy thấy được cho nên tất cả các phật tử đó mình phải nương vào các bậc gọi là thiện tri thức các thiện tri thức này đó là thứ nhất đó, là mình thấy những người này họ có những cái gì đây mình theo mình học phải không như đức phật nói là tôi thấy cái ông này tại vì ông sống trên trăm tuổi mà ông khỏe mạnh như vậy đó bây giờ tôi cũng muốn muốn học với ông để tôi được sống lâu và khỏe mạnh Đấy, tất cả các phật tử chúng ta học cái này trước nhé học làm sao hay là tu làm sao để chúng ta sống lâu và chúng ta được khỏe mạnh đấy rồi cái thứ hai nữa ta học về trí tuệ học làm sao để mà ta ta biết được hết tất cả này cái này là cái học của ta học để hiểu biết rộng học để sống lâu và cái thứ ba nữa là gì tức là mọi người nữa à, kính trọng họ ta ra tới ta học họ một cái gì mà làm cho mọi người kính trọng đây phải không đây là cái điều quan trọng nhất không? học cái điều mà họ làm kính được kính trọng đây cho nên ta theo ta học cái này cái gì đó hơn mình cho nên phải theo học chứ đó là trên cái bước đường tu chúng ta nữa quyền thừa bồ tát đó, ta không dừng lại đây tại ta được cái này là ta nghĩ là thôi đủ rồi phải không đức phật nó đừng dừng lại đó. đó thành ra cái ông mà thinh văn và duyên giác đó, à, ờ, thành ông duyên giác thì biết được như cái lõm chuối này ta đủ rồi phải không? mình thấy vậy là đủ rồi thôi không cần đi học nữa đi học cực lắm thôi dừng ngày đó đi còn cái ông thinh văn đó thì bây giờ gì kiếm một cái hốc đá nào đó cất một cái am cái cốc gì đó ở ông đó tu thôi được rồi vậy đủ rồi không muốn làm gì nữa hết đây là trên bước đường tu của chúng ta đó Thinh văn ngừng ở đây dương giác ngừng ở đây Quyền thừa Bồ Tát ngừng đây thanh quyền thừa Bồ Tát đó, thì thôi vậy được rồi à, được người ta quý trọng như vậy đó thì thôi được rồi thôi không muốn lên nữa tu nữa cực lắm bây giờ lỡ làm thầy rồi xuống làm học trò nữa cực lắm nên thầy đó thầy nghĩ tới bây giờ này đó mà thầy vẫn nghĩ mình còn chút xíu cái sức lực thì nên làm cái gì đó thêm làm thêm được cái gì đó để làm hành trang đi sao chứ cho đời sau mình nữa đây là quyết chí đi lên gọi là cầu tối thường thừa này không dừng ở đây tại vì thầy có cái cảm giác đó, cái khi mới mình tu đó nó cực khổ lắm từ một con người phàm phu bạc địa mà tu lên nó khó lắm từ một con người nghèo mà lên làm giàu là khó lắm từ một con người không ai quý trọng hết mà tu làm sao được người ta quý trọng ấy, người ta chấp nhận được cái này khó lắm không đây là trên bước đường tu nhưng mà ngừng lại đây đó để hưởng cho hết cái phước này đó thì mai mốt đọa xuống rồi đó đọa xuống rồi tu lên nữa khó phải không Thế nên nói xa hơn một chút nữa đó mà đọa vô ba đường ác rồi đó thì cái này trở lại khó lắm bây giờ làm con người đây đó thì tương đối còn biết suy nghĩ còn làm được việc này việc kia nhưng bây giờ đọa xuống cầm thú rồi thì làm sao làm sao làm thú cái điều kiện tu khó lắm cho nên đức phật dạy chúng ta không ngừng lại đây hãy ngừng lại tức là tục tục hậu đó cho nên phải đi tới cứ đi tới đi cho tới cái ngày thành phật cái chỗ này gọi tối thường thừa tối thường thừa có nghĩa là cái gì thiên hạ biết mình cũng biết cái gì thiên hạ làm được mình cũng làm được Đấy. rồi cái gì thiên hạ làm không được mình làm được thì này mới là phật đó cái gì mà thiên hạ không biết mình cũng biết nữa thì đây là phật đấy cho nên tối thường thừa là vậy đó tới cuối cùng cái gì mình cũng biết hết cái gì mình cũng làm được hết đó, thì đây làm phật đó là trên cái bước đường tu chúng ta gọi là cầu tối thương thừa đấy. mà khi nó cầu cái tối thương thừa này đó cái thực đó, đức phật nói là cái vấn đề bình yên nhất đó là gì tức là chung quanh mình mọi người đều tốt hết mọi người đều tốt hết thì bây giờ mình mới được bình yên à. cho nên ở thế giới cực lạc của đức phật a di đà nữa thì đức phật a di đà nói là ở cái thế giới này cái tên ba đường ác cũng không có nữa huống chi là có người làm ác không không biết cái tên thôi cũng không có nữa tên ác cũng không có nữa gọi là sát sanh bên đó cũng không ai sát không ai giết gì hết đó. không có chuyện này cho nên thế giới của đức phật a di đà gọi là thế giới cực lạc thế giới cực lạc thành phật rồi đó thì bây giờ tất cả những người mà chung quanh của đức phật đó là hoàn toàn tốt hết đó, thì bây giờ mình mới được bình yên thực sự nữa còn mình tốt một mình thôi mà chung quanh mình người xấu không á, thì quý vị làm được gì không khổ chứ Đấy. cho nên là cầu tối thường thừa là cái này nguyện cùng pháp giới chúng sanh á, tất cả chúng sanh trong pháp giới tức là ở trong cái sự quan hệ và hiểu biết của mình tất cả những người này họ đều thành phật hết thì cái này mới nguyện mãn hay nói một cách khác đó, là tôi gặp được bất cứ người nào một chúng sanh nào đó thì chúng sanh đó đều trở thành tốt hết đó, thì bây giờ đó, tôi mới dừng ở chỗ này chứ còn một người chưa thành phật còn một người xấu còn một người tệ đó thì tôi phải tôi phải làm nữa tiếp tục làm bằng cách này cách khác làm sao tôi độ được cho họ nữa thì bây giờ cái quyến thuộc bồ đề nữa mới bảo đảm nên đức phật thích ca nói là đức di lặc á thì ngài ờ, đủ điều kiện làm phật rồi nhưng mà ngài không hiện ra hỏi tại sao vậy ngài nói là cái chúng sanh của ngài chưa thuần thục cái chúng sanh của ngài chưa thuần thục tức là cái đệ tử của ngài đó nó chưa thuần thục tức là cái người giỏi chưa nhiều người tốt cũng không đông cho nên chưa có cái điều kiện để mà làm chung quanh mình nếu là người giỏi người tốt không thì mình muốn làm cái gì chuyện đó cũng dễ không nhưng mà một mình mình giỏi mà những người chung quanh mình là chưa giỏi một mình người tốt nhưng mà chung quanh mình chưa có người tốt thì cái này muốn làm cũng không được ta thành kinh nghiệm thầy thầy thấy như vậy đó. Tới nhiều khi mình muốn làm những chuyện khác hơn nhiều hơn nhưng mà nhìn trở lại nó mình thấy những người chung quanh mình cái trình độ còn kém quá cái đạo lực còn kém quá nữa thì cái này cũng không dám bày ra thêm nữa thế bày ra nữa thì không làm được nó phá hư đi cho nên chỗ này giới hạn từng bước từng bước chúng ta tu lên mà cho tới khi nào nữa mà tất cả những người tới với chúng ta họ đều tốt hết thì cái trường hợp này bây giờ chúng ta mới yên tâm được cho nên cái cầu tối thượng thừa của chúng ta là cái nghĩa về này mà khi cầu tối tương thừa vậy đó ta đọc tới ba câu quy y tới nữa đó ba câu quy y tới nữa này Nam mô quy thập phương tận hư không giới nhất thiết chư Phật Nam mô quy thập phương tận hư không giới nhất thiết tôn pháp Nam mô quy thập phương tận hư không giới nhất thiết hiền thánh tăng Đây. Hồi nãy chúng ta mới quy Phật, quy Pháp, quy Tăng thôi Bây giờ tận hư không giới Tận hư không giới nhất thiết chư Phật cho nên từ đây mà đi cho tới ừ, phương đông đi hết phương đông đó ừ. có bao nhiêu đức phật ta đều theo ta học hết gọi là quy y với chư phật đức phật di đà xưa kia cũng vậy ta nên đức phật di đà xưa kia đó ngài gặp phật thế từ tại vương thì ngài mới thấy à, tại sao mà đức phật này tự tại như vậy đức phật đó là tôi là nhờ đi học hết hay là quy y với tất cả chư Phật ở trong mười phương rồi cho nên tôi học hết những cái kinh nghiệm của các Đức Phật này đó tôi biết hết rồi tức là trong pháp giới bất cứ một cái việc nào xảy ra sẽ xảy ra tôi đều đoán đúng hết rồi cho nên ai làm hại tôi được hết đấy. thành Phật Di Đà lúc đó làm vua vô trách niệm tên là vô trách niệm ngài thấy như vậy đó thì bây giờ mình làm vua mà còn nhiều cái mình không biết đây thì mai mốt ờ, chắc chắn cái ngôi vua này không ăn sẽ không ăn cho nên bây giờ ngài mới bỏ mới bỏ cái ngôi vua mình đi mà ngài đi tu ngài đi tu ngài nguyện cái gì ngài nguyện đó là làm sao đó mà tôi học hết cái gì thiên hạ biết tôi không phải biết hết tất cả các đức phật nói ra cái gì tôi nhớ được hết cái nguyện của ngài đầu tiên cho nên vì ngài nguyện như vậy ngài hết lòng cầu như vậy học như vậy đó cho nên lúc bây giờ cái gì ngài cũng biết hết cái gì ngài cũng biết hết bây giờ đã đức phật mới đặt cho ngài cái tên gọi là pháp tạng tỳ kheo tức là đi tu mà trở thành pháp tạng tỳ kheo là đức phật di đà nữa tức là cái gì cũng biết hết các đức phật nói cái gì ngài biết hết thì cái này đây là cái kho pháp này phải không chứ còn không nữa thì thành ra cái ông cái ông tỳ kheo ăn hại thì hỏng rồi phải không Đó. đây trên bước đường tu chúng ta thấy hay là ông ông tỳ kheo lười biếng thì không được rồi Đó. tức là phải biết được hết tất cả cho nên nó đi theo đức phật thế từ tại dương đấy thì bây giờ nó từ ở trong cái thiền định của của đức thế từ tại vương này mà vô vô chánh niệm mới học mới theo học nhé thế bây giờ ông theo ông học với tôi nữa, ban đầu ông chỉ học ngôn ngữ tôi giảng cho ông nghe thôi phải không nhưng mà muốn đi cao hơn chút đó thì phải học trong thiền định học trong thiền định thì bây giờ gọi là xuất gia xuất gia là gì tức là thứ nhất là anh phải bỏ nhà đi tu phải không bỏ nhà đi tu kế đó là bà con quyến thuộc anh cũng bỏ hết đi anh bỏ hết anh không quan tâm tới họ nữa cho nên cái này anh diệt tận cái tình cảm của người đi cái này quan trọng nhất nữa cho nên lúc bây giờ nữa à, Đức Phật mới dạy mình khi mình đi tu mình trải qua ba giai đoạn cái giai đoạn thứ nhất là dục phải hết à, tức là cái dục mình mà hết tức là ham muốn mình mà hết rồi đó thì lúc bây giờ đó cái trí tuệ mình mới được mở rộng còn cái ham muốn mình càng nhiều thì cái trí tuệ mình càng hẹp nữa này tại vì tham tại vì tham cho nên trở thành đần độn tại vì tham cho nên mình mới ngu tham cho nên mới bị người ta dụ dỗ mà mình không có lòng tham đó, tự nhiên mình biết liền đây là trên bước đường tu đó cho nên cái điều quan trọng nhất là đầu tiên này quý vị phải gọi là đoạn dục trước phải không cái ham muốn này bỏ rồi tới cái thứ hai nữa là gì khử ái đi tức là bỏ cái cái tình cảm ham muốn mình chấm dứt rồi bây giờ cái tình cảm tức là cái mối quan hệ giữa mình với người này kia để mà thù tạc đó ở trong lòng mình chỉ cứ nhớ nhiêu đó không đó thì cái trường hợp này chắc chắn cũng không đi xa được cho nên à, ái cũng cắt luôn cho nên ta gọi là cắt ái đi gia này nữa chứ người đi tu nữa mà ái không đoạn được đó, thì cái trường hợp này nhất định đã thôi nhất định phải đọa thôi vô chùa tu rồi nhưng mà ngồi nó cứ nhớ ở nhà không biết con tôi làm sao cháu tôi làm sao vợ tôi làm sao chồng tôi làm sao đây phải không tu cái nghĩa gì vậy thì như vậy ái không đoạn thì phải đọa thôi thôi đi về đi con thôi đi về nhà đi đó cái này không thành ra ái đoạn rồi nó tới cái thứ ba nữa là tình cũng đoạn tình cũng đoạn luôn tay đoạn được cái tình này cái tình người này nó chấm dứt đi thì lúc bây giờ nó tâm chúng ta trở thành trống không phải không ta đã tâm chúng ta trống không thì chỗ này ta gọi là nhập định cái người mà vào định đó là cái tâm họ trống không ta ra cái trường hợp đó thầy nhớ là ông trần đới hồi đó ông còn sống ông nói một câu rất dễ thương tình còn một một mảnh gương soi à, cái tình ông hết rồi chỉ còn có cái tâm ông như là một tấm gương sáng gương thiên vô ảnh rạng ngời hàng quyền không ông này đó là ông ông thi sĩ ông này ông thi sĩ ông nổi tiếng lắm thì cái khi đó mà ông đi ra cái động quyền không ở đâu ngoài đà nẵng ấy, đà nẵng ấy, hay là Ừ. thầy nhớ như ngoài đó ngoài đà nẵng ngoài đó có một cái quyền không động thì tất cả các phật tử ai có đi ra đà nẵng có lẽ biết có nghe cái tiếng đó thành ra cái trường hợp đó đó ông làm một ông ngồi đó ông tu đó rồi ông làm được bài thơ ông làm được bài thơ đó à, làm được bài thơ mà hay quá đi cho nên ông gặp ai ông cứ đọc cái bài thơ cho người ta nghe không ai thèm nghe hết đó ông tức ông chửi người ta biết không ừ. ông đồ ngu đồ ngu dốt à. đó cho nên học giỏi nhưng mà rồi lại sanh ra cái cái chứng này khổ lắm cái khi thầy làm tổng biên tập báo giác ngộ nữa thành ông tới ông tới nữa ông cũng đọc cho thầy nghe cái bài thơ bài thơ của ông ừ. thầy nghe xong rồi đó ông hỏi thầy đó ừ, thầy hiểu không thầy nói ông hiểu hiểu nhé bài thơ anh đọc hay đó hiểu ừ. nhưng mà hỏi thầy hiểu sao thầy nói với ông thầy hiểu rằng anh chưa ngộ đạo ừ, thầy hiểu anh chưa ngộ đạo <laughs> đây cái trường hợp đó, thành ra cái trường hợp ảnh tính ảnh cái câu này là ảnh ngộ đạo rồi cao quá rồi tình ảnh cũng đoạn luôn rồi đó, gọi là tình còn một mảng gương trong gương thiên vô ảnh rạng ngời quyền không này ảnh hết rồi sạch hết rồi đó. thầy mới nói đó là trong thơ thì ờ, cái gương thiên của anh vô ảnh phải không nhưng mà trong tâm anh là tất cả những cái cái hình ảnh mà anh bất mãn anh buồn phiền tất cả những này còn nguyên hết mà còn nặng hơn trước khi anh tu nữa mà anh nói sao trước khi anh tu thì anh không có chửi người ta phải không mà bây giờ anh tu anh, anh đắc đạo rồi anh gặp ai mình chửi hết thì cái này hỏng rồi ừ. thành ra thầy mới nói ảnh thầy nói thôi bây giờ hòa thượng thanh từ hòa thượng tu thiền tại bây giờ tôi làm tổng biên tập báo giác ngộ cho nên tôi còn phải viết phải không tôi phải nói bây giờ anh ra anh theo hòa thượng thanh từ anh tu đi mai ra hòa thượng từ sẽ dẫn anh sẽ dẫn dắt cho anh đi vào cái thế giới thiền của phật rồi đó ảnh ra ngoài ờ, trúc lâm ảnh mới theo thầy thanh từ theo thầy thanh từ nữa thì em biết đó, là thầy thanh từ thấy ảnh sao đó mà đặt cho ảnh cái tên gọi thông bát khi mà thầy thông bác đó, tức là anh nói thiệt là anh trần đới mà thầy nói này cái này thông bác đó là cái trường hợp mà mình tu tình cũng hết biết không mà hãy tình hết rồi ái hết tình hết rồi đó thì đã trở thành thánh rồi mà tình hết rồi đó thì cái trường hợp này đó, đức phật nói là dầu có trời xuống mà cúng dường đi nữa mình cũng không có động phải không dù có chửi mình dù có đánh mình đi nữa đó, mình cũng không sợ nữa tâm mình hoàn toàn đó, gọi là gương thiên vô ảnh đó, thì cái trường hợp đó, không có cái này tức là không có cái chuyện trời xuống đây cúng cho mình cũng không có ai hành hạ đánh đập mình thì cái này mới vô ảnh chứ còn bây giờ nó có người không nghe mình nữa mình thấy đã hiện lên rồi đây phải không thì như vậy là tất cả những cái ảnh này nhận ra cho nên cái khi mà cái tình hết rồi đó thì bây giờ vào định được khi mà vào định được thì phật thế từ tại vương mới dẫn tỳ kheo pháp tạng đi dẫn bằng cái gì tức là dẫn bằng cái tâm mà trong sáng đó đó thì nhập định thì dễ rơi vô cái tà định đó. đi lọt vào trong chỗ tà định thì cái trường hợp này rất nguy hiểm nhưng mà nhờ đức phật thế từ tại dương mới dẫn ờ, tỳ kheo pháp tạng đi khắp hết chư phật trong mười phương cho nên nó gọi là tận hư không giới nhất thiết chư phật đi học với các đức phật kia học với các đức phật này đâu phải là tới chùa này tới chùa kia để nghe giảng thuyết pháp như không phải nhưng mà lại là đi trong thiền định phải không nhờ phật thế từ tại vương dẫn tỳ kheo pháp tạng đi vào trong thiền định đi hết ở trong mười phương cho nên cái này nữa là tất cả các phật tử khi mình đọc cái câu này mình chỉ học về văn tự thôi còn phải thực tập cho tới đoạn dục khử ái diệt tình ba cái này hết rồi đó tâm mình hoàn toàn trống không thì từ cái chỗ tâm trống không này đó mà mình có duyên với một đức phật nào đó thì đức phật nó sẽ hiện lên trong tâm mình hiện lên trong tâm mình thì cái tâm gương của mình nó hiện lên mà tất cả các đức phật các vị bồ tát hiện lên trong tâm mình hết cho nên mình học được các đức phật này các vị bồ tát này gọi là phật thuyết pháp ở đâu thuyết pháp trong tâm ta phật hiện ở đâu phật hiện trong tâm ta tại bây giờ cái tâm ta là tâm gương cái tâm gương mà cái tâm gương này đó thì tất cả những chuyện thế tục không hiện vô nữa rồi tức là đoạn hết rồi cho nên bây giờ đó phật hiện vô cho nên trên bước đường tu quý vị cố gắng thực tập cái chỗ này rồi sẽ nhận ra được. Cho nên bây giờ mình ngồi yên, ban đầu mình chỉ nhìn cái tượng thôi, nhìn tượng Phật thôi. Nhưng mà cố làm sao đem cái tượng Phật để trong lòng mình được á. Mà mình nhắm mắt lại mình vẫn thấy cái tượng Phật này phải không? Mà nhắm mắt lại vẫn thấy tượng Phật này giữ nó được ở trong lòng á, trong một khoảng thời gian dài đó thì thầy nghĩ cái này cũng đã khó rồi. Đã khó rồi nhưng mà giữ được một cái khoảng thời gian dài như vậy đó để cho tâm mình nó hoàn toàn tiếp tục thanh tịnh giữa mình với tượng phật mà giữa mình với tượng phật đó thì lúc bây giờ từ cái chỗ mà nghĩ tới tượng phật này là gì tức là nghĩ tới đức phật thích ca đi gần mình nhất không bây giờ đức phật ở đâu Thành Đức Phật ở trong thế giới nào Thì từ cái chỗ mình nghĩ tới Đức Phật Thích Ca này đó Mà ở trong lòng mình mình nghĩ tới này đó Là mình lọt vô cái cái thế giới mà thường tịch quan của của Phật cái thế giới thường tịch quan của Phật cho nên ngài Nhật Liên Thánh Nhân cái khi mà ngài nhập định như vậy đó ngài nhập định vậy đó ngài lọt vô trong thế giới này đó. thành ra ngài chỉ nghĩ tới Đức Phật Thích Ca bây giờ nữa ngài đang ở đâu phải không thành ra ngài đang ở đâu tại vì ngài Nhật Liên Thánh Nhân là tin Đức Phật Thích Ca không có chết không không chết ở đâu cho nên nó từ cái chỗ đó mà lọt vô trong cái thế giới kia cho nên ở đây mình quy y thập phương tận hư không giới này là lọt vô thế giới này cái tâm mình nó nó thanh tịnh rồi thì nó có khả năng đi nghĩ tới đức phật nào thì đức phật nó sẽ hiện ra trong tâm mình rồi từ cái chỗ đức phật mà hiện ra trong tâm mình thì bây giờ đó đức phật nó mới thuyết pháp cho mình nghe Thế nên Đức Phật thuyết pháp cho mình nghe Tại giữ ông Phật đó trong lòng mình Thì bây giờ nó thuyết cho mình nghe này Cho nên khi mà Thầy thực tập cái này đó Thầy thấy này. Cái khi mà Thầy quán tưởng về Bồ Tát Quan Âm thôi Để đi vào trong thế giới này vào trong thế giới thiền định quán tưởng Bồ Tát Quan Âm thì bây giờ đầu tiên thầy phải quán 12 câu nguyện của của Bồ Tát Quan Âm phải không? Cho nên Bồ Tát Quan Âm vô ở trong tâm mình rồi đó Bồ Tát Quan Âm mới dẫn dẫn cái tâm mình đây phải không đi ta đã đi theo cái lời nguyện thứ nhất của ngài mình đi sao tức là ở ta bà và vào địa phủ ta đã ở ta bà và vào địa phủ ta nên hồi nhỏ đó thầy, thầy tu tịnh độ thầy niệm phật di đà thầy chuyên môn niệm phật di đà nữa bây giờ đó khi mà ở trong thiền quán đó, thầy mới nghĩ tới bồ tát quan âm một chút thầy nghĩ bồ tát quan âm từ ở bên tây phương qua đây phải không từ bên thế giới cực lạc đi qua đây à, tại sao ngày qua đây cho nên à, mới nhớ cái câu nguyện này ở thế giới ta bà này cho nên chỗ nào có khó có khổ thì chỗ đó có bồ tát quan âm à, có khó có khổ thì có bồ tát quan âm chỗ nào có sung sướng có hưởng thụ thì không có ngày. nữa. Đấy là trên bước đường tu Cho nên đầu tiên Ngài mới dẫn mình đi vô cho này mình dẫn vô cái chỗ này nữa thì bây giờ nữa là có khó có khổ thì chỗ đó có bồ tát quan âm mà bồ tát quan âm ở trong lòng mình theo cái lời nguyện thứ nhất này đã dẫn đi tới chỗ này nó nên dẫn vô chỗ này cho nên khi mà được bồ tát quan âm dẫn vô cái chỗ mà khó và khổ này nữa, ta bà và địa ngục này phải không ta bà là đủ thứ chuyện hết ta gọi là ta bà đấy còn địa phủ là khổ vô cùng tên là ta bà và địa phủ hai cái chỗ này là hai chỗ mà bồ tát quan âm thường lui tới đây cho nên khi ta quán tưởng về bồ tát quan âm là ta thấy thấy ngài xuất hiện ở trong thế giới này thì cái khi đó thầy gặp ngài đạt lai lạt ma đó à, thì lúc bây giờ đó người ta nói là ngài đạt lai lạt ma nó là quá thân của bồ tát quan âm quá thân của bồ tát quan âm ấy thì bây giờ đó ngài mới nói với thầy một câu rất đơn giản mà làm cho thầy nghĩ Tại nên khi đó ngài có một cái cơn đau đó mà thập tử nhất sanh đi nhưng mà trên đường người ta chở ngài tới tới bệnh viện trên đường đi đó ngài thấy những cái cảnh thương tâm phải không ta nên những cái cảnh thương tâm ấy, nó xảy ra trên đường đi đó nhìn thấy cái đó thôi ta nên nhìn thấy cái đó và những cái hình ảnh thương tâm này đó nó hiện vào ở trong tâm ngài mà tâm ngài nó gắn chặt với những cái cái cảnh thương tâm này đó mà ngài tự nhiên sao quên mất cái đau nhất của mình đó. cho nên ờ, nghĩ tới cái đau của người khác mà tự nhiên quên cái đau của mình đi cho nên từ chỗ này đó mà người ta nói ngài là bồ tát quan âm thị hiện Bồ Tát Quan Thế nhận lại Thiệt ra thì Ngài Đạt Lai Hiền Ma lớn hơn Thầy có 2 tuổi thôi Năm nay ông mới tám mấy tuổi, 82 tuổi Chứ không bao nhiêu, 82, 83 tuổi gì đó à, Thầy nhớ như vậy đó Thì cái trường hợp này đó các vị thấy Một Đức Phật đều có nguyện hết Đức Phật có nguyện hết Rồi Bồ Tát cũng có nguyện nữa cho nên khi mà đem phật vào lòng đem bồ tát vào trong lòng nữa thì mình nương theo cái hạnh và nguyện của các ngài nữa sẽ dẫn mình đi để mình thấy hết mình thấy mình biết được hết tất cả những cái này rồi thì bây giờ mình mới ứng dụng trong đời sống tu của mình tức là phật có cái này bồ tát có cái này thì chắc chắn mình cũng phải đi vào con đường này chứ không thể nào khác hơn nữa đây là trên bước đường tu cho nên trong thiền định mình đi chim bái học hỏi với các đức phật và các bồ tát thì nhờ bồ tát lớn này dẫn mình đi phải không tới những cái nơi này mà học được cái đó rồi đó thì bây giờ trở lại thực tế đây tức là trở lại thực tế đây đó thì mình sẽ xử sự với mọi người trên cuộc đời này như mà bồ tát quan âm đã xử sự mà mình đã học được kia phải không mình tập lần lần lần cái này gọi là tu hạnh bồ tát để mà thành vô thường Đấy chánh đẳng chánh giác nữa cho nên à, chúng ta mở rộng tầm nhìn chúng ta quy y thập phương tận hư không giới nhất thiết chư phật à, tới học với các đức phật rồi đã tận hư không giới nhất thiết tôn pháp tức là tất cả các pháp hành của các ngài tận hư không giới nhất thiết hiền thánh tăng tức là tất cả các vị bồ tát tăng đây các vị bồ tát tăng này nè à, họ đã hành đạo như thế nào đó mà ta quy y hết với họ họ dìu dắt chúng ta họ làm ta làm theo ta tập sự với họ sau này thì chúng ta cũng giỏi đây là ở trên bước đường tu rồi ở từ cái chỗ mà trong thiền định này trở ra thực tế đó, để trong cuộc sống này đó, thì thầy cũng theo cái kiểu này nghe chỗ nào có các bậc danh tăng có bậc cao tăng có những người mà làm được những chuyện lớn ấy, thì thầy tìm cách thân cận để học để học để nghe những cái cái điều mà mình chưa được nghe nhờ như vậy đó mà cái tầm kiến thức mình nó rộng lần ra rồi cái việc làm của mình đó, tương đối nó nó chính xác lần cho nên từ cái chỗ này đó mà con đường đi lên mình mới có tốt đẹp cho nên ban đầu thì quy phật quy pháp quy tăng nhưng mà lên bước nữa đó, thì quy y thập phương thập phương tam thế phải không nhất thiết chư phật tôn pháp và hiền thánh tăng ta quy y hết cái này nên ở trong kinh pháp hoa chúng ta cũng quy, quy y cái câu này ba câu này ta cũng quy y thì cái trường hợp đó quy y xong cái này rồi đó tới cái câu thứ tư là gì nam mô như lai ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thệ thế gian giải vô thượng sĩ điều ngự trượng phu thiên nhân sư phật thế tôn tức là mười hiệu đây là mười hiệu tức là đức phật có đủ mười hiệu thì mới là phật còn chưa đủ mười hiệu không làm phật được không cho nên đầu tiên chúng ta nghĩ tới à, Đức Phật Thích Ca là một Đức Phật đủ 10 hiệu này. Tới đầu tiên là gì? Hiệu của Ngài là Như Lai phải không? Thích Ca Như Lai phải không? Ta nên Thích Ca Như Lai Chữ Thích Ca cũng có nghĩa là năng nhân Năng nhân tức là một con người mà vạn năng Tức là việc nào cũng làm được hết hay làm những cái việc mà khó làm cho nên ờ, ngài là năng nhân tức là làm được hết các cái việc khó làm cái việc dễ làm cũng được mà việc khó làm cũng được bây giờ mình ờ, cái chuyện dễ mình chưa làm được mà bây giờ mình đòi làm việc khó thì cái này hỏng cho nên ờ, những cái việc nào dễ quý vị làm trước đi cái gì trong tầm tay mình làm trước đi rồi lần lần mình mới thử làm những cái việc khó lần lần phải không mà khi làm việc khó nó kinh nghiệm thầy đó là nhờ các vị bồ tát tùng địa dung xuất này hỗ hỗ trợ đó. tức là giúp đỡ này nè mới làm được chuyện khó tức là chuyện nguy hiểm mà làm được chuyện nguy hiểm mà không chết này đó là nhờ các ngài ngầm giúp đỡ cho ta phải không gia hộ tới cho ta đi cho nên lúc bây giờ chúng ta mới có những cái cái kỳ đặc đó, đó là trên bước đường tu nữa à, thì bây giờ đó cái chữ như lai này là Đức Phật chỉ cho cái cái tánh sáng suốt của ngài gọi là tánh sáng suốt ba đời chẳng động tướng mười phương là bóng quyển hình cái này trên bước được tu cái hai câu thơ này thầy nhớ cũng của anh Trần Đới đó à, anh Trần Đới anh em anh đọc cho thầy nghe mà giờ thầy còn nhớ đấy cái tánh sáng suốt này nữa là Như Lai phải không thành ra Đức Phật á, thì ngồi yên một chỗ gọi là như như bất động như như bất động à, cái cái tâm ngài đó không động cái tâm ngài không bao giờ động nhưng mà tất cả chúng sanh mà hữu duyên với ngài à, chúng sanh hữu duyên với ngài tức là nghĩ tới ngài đó thì ngài liền hiện vào trong trong tâm của chúng sanh đó được cho nên gọi là như lai cho nên đức phật vẫn hiện vào trong tâm ta được chứ cho nên lúc bây giờ đó đức phật dạy chúng ta cái gì ta nên muốn mà đức phật tới với mình phải không thì phải giữ tâm mình cho thanh tịnh ngài khuyên mình cái này thôi cái tâm mình có thanh tịnh thì phật mới hiện vô được cũng như cái mặt nước mà nó yên tĩnh và nó trong á, thì ánh trăng hiện vô được thôi ánh trăng vẫn hiện vô được ta nên có một ngàn dòng sông thì đều có một ngàn ánh trăng đều hiện vô dòng sông hết thành ra có bao nhiêu chúng sanh á, mà nghĩ tới Đức Phật thì Đức Phật đều hiện vào tâm họ được hết đây là trên bước đường tu tức là Phật hiện vào lòng chúng ta cho nên Đức Như Lai đó, như như bất động tức là Đức Phật không tới với tâm chúng ta mà tâm chúng ta cũng không tới với Đức Phật nhưng mà tâm chúng ta vẫn tâm Phật á, vẫn hiện vào tâm chúng ta được cái chỗ này là quan trọng nhất ở trên bước đường tu cho nên ở đây mình có bao nhiêu người mà nghĩ tới Đức Phật á, thì Phật đều hiện vào tâm hết hiện vào tâm mọi người hết chứ chứ đâu phải hiện người này không hiện người kia trừ những người mà không nghĩ tới ngài những người không có duyên với ngài những người không hết lòng với ngài đó thì chắc chắn ngài không gia bị tới được cái này là cái hiệu thứ nhất là như lai Đấy. cho nên đó, mọi người đều kính trọng đức phật là vì lý do họ nghĩ tới đức phật thì đức phật hiện vào lòng cho nên đó, cái ông vua tầng bà ở Sala đó mà khi bị thái tử A Xà Thế nhốt ở trong ngục ờ, nhốt ở trong ngục chờ cho chết thì lúc bây giờ đó ông tầng bà Sa La này liền nghĩ tới Đức Phật ờ, nghĩ tới Đức Phật ờ, thì Đức Phật hiện thân vào trong trong tâm của ông mà thuyết cái kinh quán vô lượng thọ thuyết kinh quán vô lượng thọ cho ông vua này nghe ông này nghe rồi đó thấy tâm mình hoàn toàn yên ổn ấy. thành ra tâm mình hoàn toàn yên ổn ấy, mà ông vãng sanh về thế giới cực lạc của đức phật a di đà đây là kinh quán vô lượng thọ đức phật thuyết họ thuyết hồi nào đức phật ở trên núi linh thú ông này ở trong ngục nhưng mà ông này đã tự nhiên là thấy đức phật vào ở trong trong ngục có phải không vào trong cái tâm đau khổ nhất của ông mà làm cho cái tâm ông hết đau khổ và cái tâm ông hướng về thế giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà ông vãng sanh về bên kia đi đây cái tâm của Đức Phật này ừ. cho nên ờ, bảo là Như Lai là như vậy cái người nào nữa mà ở yên một chỗ nhưng mà giáo hóa khắp pháp giới đó, thì cái này là là Phật đây là được một hiệu rồi ừ. cái hiệu thứ hai là ưng cúng ừ. ưng cúng tức là ai mà thấy đức phật á, là cũng muốn cúng dường ai thấy đức phật muốn cúng dường hết tức là cái phước của ngài nó lớn như vậy đó mà ai thấy muốn cúng hết đó là trên cái bước đường tu của chúng ta đó là gọi là ưng cúng cái vị thứ hai thứ ba là gì tức là chánh biến tri cái hiểu biết ngài không bao giờ sai lầm tức là phật có một cái hiểu biết là không bao giờ sai lầm nữa. mình thì khi biết đúng khi biết sai còn đức phật thì cái biết của đức phật bảo đảm đúng hoàn toàn cái thứ tư là minh hạnh túc tức là những cái gì đức phật nói ra là cái đó đức phật đã trải rồi đã làm rồi cho nên phần nhiều đức phật cứ nói là khi tôi tu hành đạo bồ tát đó, thì tôi làm cái này tôi làm cái này nè tại tôi làm cái đó cho nên bây giờ tôi làm phật đấy bây giờ các ông muốn làm phật thì mấy ông phải chịu cực làm cái này thôi phải làm cái này mới thành phật được phải cắt ái phải ly gia phải đoạn tình tất cả những cái này hết thì tâm mới trống được tâm mới trống được thì mới mới có thể đi vào thế giới phật được vào thế giới phật mới học được với phật sau này mới làm phật chứ học được với phật được tu như phật thì mới mới làm phật cái này là nguyên tắc thôi à, tôi cũng làm như vậy đó mấy ông muốn thành phật mới làm vậy thiện thệ thiện thệ là không có cái khó nào không vượt qua hết thiện thề nữa tức là vượt qua hết tức là thấy cái khó nhưng mà không sợ khó mà vượt qua à, cho nên ở chùa người ta hay hay chạm con cá quá long ở trên ở trên cái mỏ phải không mỗi ngày mình đánh cốc cốc cốc để mình mình nghĩ tới con cá quá long này con cá quá long là gì bảo nó là con cá nhưng mà nó vượt lên trên được cái thác nước á, thì nó thành rồng cá mà thành rồng cho nên vượt khó cho nên trên bước đường tu đó cái người mà vượt khó vượt khó được á, thì lúc bây giờ họ mới mới trở thành người lãnh đạo được Đấy. đây là trên những bước đường tu của ta nói cho nên ấy, cái khó khăn nào từng bước ta vượt qua cho đến khi ta thành phật á, thì không có cái khó nào ta ta không vượt được hết đó là trên cái bước đường tu của chúng ta đó là theo cái gương đức phật mà thế gian giải thế gian giải tức là mọi việc ở trên cuộc đời này đức phật biết hết không sai chút nào hết à, tức là biết rõ hết cái người đáng độ người không đáng độ mà người đáng độ tức là người tới lúc đó độ thì đức phật tìm tới lúc đó độ cách này cách khác hoàn toàn vô số phương tiện đức phật độ đó tức là những người quá độ được ta đã có những cái người đó mà quý vị thấy lạ này à, báo là có cái ông bà la môn này đó mà ngày nào đức phật cũng ôm mình bác tới cái nhà ông này để xin cơm ăn phải không mà ông này ông ghét cay ghét đắng đức phật tức là tới ông chửi rủa không còn gì hết ừ. đó. đây là cái trường hợp này thật nhưng mà đức phật cũng tới đó ôm mình tới đứng trước cửa ông đó để cho ông chửi mà. rồi hết giờ đức phật lại ôm bác không đi về ngày mai đức phật tới nữa tới ngày thứ bảy tới ngày thứ bảy thì cái ông kia ông phát tâm ông phát tâm ông ra ông cúng dường rồi ông thỉnh ngày mai đức phật tới để ông cúng dường nữa ừ. thành ra thôi ngày mai nữa đức phật không tới ừ. ngày mai nữa bây giờ thỉnh mà đức phật không tới còn hồi nãy nó không thỉnh mà đức phật tới nữa đây các vị thấy cho nên đức phật nói cái người này có duyên với đức phật mặc dù ác duyên ác duyên nhưng mà cố tới độ phải không à, tức là cái nghiệp duyên ở quá khứ nó có một cái quan nghiệp này cho nên vì cái quan nghiệp này đó mà ngày tới để ngày độ à, để làm cho ông này phát tâm thì ông này phát tâm rồi thôi cứ tới chi nữa nên nên mới bảo rằng ờ, đức phật dạy chúng ta đó thầy tỳ kheo không phải vì đói mà đi xin ăn nếu bị đói mà đi xin ăn trở thành ăn mài thiệt phải không ừ, chứ không phải là khất sĩ thành ra khất sĩ này đó là đi vào làng để độ sanh theo đức phật cái gương của ngài là như vậy đó cho nên ở trên bước đường tu ngài biết hết người nào đáng độ ngài độ mà ngài độ được người khó mấy ngày độ cũng được nhưng mà có những người rất dễ mà ngài cũng không độ ngài nó không có duyên nên đức phật nói là ngài có ba trường hợp không làm được không thành ra ba trường hợp không làm được là gì ở trong đó nó có một cái là không thể độ được người mà không có duyên không? cái người mà không có duyên với đức phật là đức phật không độ được mà người có duyên với đức phật đó là nghịch cũng độ được mà thuận cũng độ được nghịch tức là ghét ngài đó ngài cũng độ được mà thuận thương ngài ngài cũng độ được quý vị biết tại sao không? tại cái người đó mà thương mình á thì họ ở trong lòng họ vẫn nghĩ tới mình vẫn nhớ phải không thế khi nào quý vị nhớ ai thương ai đó thì cái hình ảnh của người đó cái hành động người đó cái lời nói người đó nó nó ở trong lòng mình phải không cho nên nó có ở trong lòng mình cái người đó mình thương thì đương nhiên thuận duyên cho này dễ độ bây giờ nghịch duyên đó mình ghét cho nên mình ghét cay ghét đắng cái người đó, đó thì mình ghét nó cho nên cái hình ảnh nó cũng đem vô lòng mình nên ông bà mình nói là ghét cái nào trời trao cái đó phải không tại sao vậy là vì ghét á, là mình đem nó vô trong lòng mình mà đem vô để trong lòng tới một lúc nào đó rồi mình thấy à, mình có lỗi với nó rồi mình thương nó phải không dạ. đây mình phát mình thương nó đi đó, dạ, thì cái trường hợp này đó nghịch duyên mà độ được tại vì đức phật là một con người trọn lành mà tại vì mình nghĩ ác mình nghĩ xấu về ngài đó cho nên mình ghét ngài bây giờ đó ngài ở trong lòng mình rồi lần lần mình mới suy nghĩ ra được phải không mình suy nghĩ mình thấy à đức phật tốt thiệt không ai tốt hơn ngài không ai tốt hơn ngài nữa là bây giờ mình nghĩ cái đơn giản nhất đi ngài làm vị thái tử đủ điều kiện như vậy đó mà bây giờ đó ôm mình bác đi xin ăn như vậy đó phải không thương không đây cũng là một điều để cho mình thương nè mình thương đức phật ấy, từ chỗ này nữa đó. thành ra đức phật lần lần mình cứ nghĩ ra nghĩ ra đó thì ngài có rất nhiều điều để cho mình thương ngài không